while you and me repeat This bittersweet heat is suffocating I'm waiting and always hesitating Kryptonite desires set my heart afire This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. mua gì ạ à? tổng thiệt hết bao nhiêu tiền này là ba trăm chín mươi nghìn gồm tiền đò một trăm năm mươi nghìn một trăm hai mươi nghìn vé thắng cảnh mười nghìn vé xe hai mươi nghìn tiền ôm ba mươi nghìn tiền mà thực ra thuê ô chỉ để gửi đồ thôi nhà bác cái định thu thêm 10k gửi đồ tiền thì ông hết rồi đúng không à, tiền củ đậu <laughs> của em bên này đậu là 30 nghìn thôi à cũng nghìn rồi. ok à, lời khuyên là không nên đến đây à lời khuyên là đến đây vào mùa hè mình chọn cái này là tại vì à, nó có lúa <laughs> nhưng mà đến đây nó lại mùa nhìn thấy cái lúc ở ảnh ấy Em nhủ nhưng mà là có phải lúc nào cũng có lúa chín Mình cũng ngáo ngơ thôi Tại sao không đập đá mà lại ngáo <laughs> Người đập đá người ta mới ngáo chứ em không đập đá em ngáo sao được Ok Sau khi uh, quay về thì sẽ đi Nồi cô tiên Núi cô tiên Hoặc hàng Khi nào xuống xong mình thành hai đứa điên Sao thành hai đứa điên Điên nồi cô tiên A few moments later Ý định đi hàng múa và núi cô tiên Hai đứa đã đổ bể vì trời mưa quá cái lúa Giờ mà lên hàng múa chắc cho thăng thiên luôn nha đi về <laughs> bây giờ mới có một giờ một rưỡi ờ, thôi mưa trắng trời luôn đấy nhở ừ. mưa đang trời nhưng bây giờ vẫn đang mưa nhưng tự nhiên vẫn đang mưa to Bột cái túi ni lông vào giày đi Bye.